tôi hướng dẫn luôn nha tôi hướng dẫn luôn các bạn để các bạn xử lý tôi cho nước vào tầm khoảng độ hai cốc nước này hai cốc nước này tôi cắm vào đun sôi lên sôi thì tôi đổ từng này, này rượu vào rượu trắng này vào sau khi rượu trắng sôi lên thì tôi tắt tắt không cho điện vào nữa lúc này nó nó vẫn còn cơn sôi đó thì tôi cho cho tinh dầu vào tôi dốc một nhát hai nhát lúc đấy tôi tôi, tôi cho liều cao nghĩa là là nhiều dầu đó thực ra cái tinh dầu nó nhiều chứ không có liều cao ở đây tôi cho nhiều tinh dầu như vậy hai đợt nó khoảng độ hai chục giọt hai chục giọt các bạn biết là cho cháu hít vào ngồi cho cúi xuống hơi vào và ở lưng bắt đầu tôi sấy lúc đó thì cháu hết cơn sốt rồi nên là tôi không không làm mát chán không làm mát chán tôi bắt đầu sấy lưng thì các bạn biết hiện tượng sốt là như nào không lưng rất lạnh chúng ta gai gai cột sống và cột sống xương sống của chúng ta nó rất lạnh nên là khi sấy như vậy bọn trẻ con rất thích và kể cả bất cứ ai vậy khi các bạn sốt luôn luôn bị gai cột sống nó là rất lạnh là xương sống sẽ bị lạnh lúc này nếu sốt thì các bạn hạ sốt ở trên trán bởi vì tế bào não của chúng ta không chịu được nhiệt độ cao vẫn dẫn đến những tình trạng bị co giật hay thần kinh nó nằm ở đây nên là nếu nhiệt độ cứ 38 độ lên các bạn cứ dốc khăn nước làm mát chán cho thôi và tiếp theo các bạn dùng máy sấy tóc máy sấy tóc thì các bạn sấy nó cách lưng nó tầm khoảng độ 8 đến 10 phân nhưng mà tay phải lia đều không được dừng dừng sẽ gây bỏng nóng nóng là đặc biệt trẻ con người ta bỏ bỏ cuộc là sấy như vậy nóng như vậy đến khi nào phải đạt được tầm khoảng 25 đến 27 phút các bạn mới được dịch chuyển lên điểm khác lý do vì sao cái phương pháp này là phương pháp làm nóng tủy sống các bạn nhé làm nóng tủy sống chứ không phải là chúng ta sấy cho nóng da đâu nên những người làm hời hợt không bao giờ đạt được điều này làm nắm tủy sống thì buộc các bạn phải làm cả cái trụ xương sống của chúng ta như này nắm lên đó nên các bạn phải sấy ở nhiệt độ nó nó nó ấm ấm nóng nóng các bạn lia nhanh đấy nó không có cảm giác nóng nữa vì vậy nó cứ từ từ nó nóng dần lên và nóng xương sống thì nó phải đạt được ngoài 25 phút và các bạn sấy được 25 đến 30 phút thì các bạn mới dịch chuyển một khúc khác lên trên người lưng dài các bạn có thể chia làm ba khúc sấy lên tận xương xương trở xương cái đốt C1 nghe là sát sát gáy tận gót luôn người ngắn lưng các bạn trẻ con các bạn chia ra làm hai khúc còn người dài lưng các bạn chia làm ba khúc xấy thật kỹ ra thôi có thể người đó đang sốt 39 40 độ các bạn sấy một nửa chừng thôi được nửa lưng đã thấy cơn sốt của ta mất nhưng các bạn đừng có dừng các bạn cứ dây hết cho tôi đủ thôi vì sao cơn sốt nó mất các bạn nên biết một điều cơn sốt của chúng ta được tạo ra chính do chính do kháng thể nghĩa là hệ bạch huyết chúng ta tạo ra kháng thể chúng ta tạo ra cơn sốt này là cơ thể chúng ta tạo ra là để khống chế và tiêu diệt virus vi khuẩn lạ xâm nhập nên việc mà chúng ta chúng ta uống thuốc hạ sốt là chúng ta đang ngăn chặn sự chữa lành của cơ thể nhưng không hạ sốt thì nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến tế bào não vì vậy khi chúng ta tăng sức nóng của tủy sống lên thì chúng ta phải làm mát chán trước đã đắp chấp chán vào một khăn ướt làm cho mát chán sau khoảng độ một phút thấy chán mát rồi các bạn bắt đầu sấy các bạn có thể sấy tầm khoảng độ nửa cái lưng thôi mất khoảng độ 3 40 phút cơn sốt có thể mất tích nghĩa là virus vi khuẩn đã bị tiêu diệt hoàn toàn các bạn tiêu diệt hoàn toàn đó nó mới hết sốt mới hết sốt vĩnh viễn luôn nghĩa là tiêu diệt hẳn rồi còn nếu không các bạn cứ làm cho tôi hai ngày thì nó sẽ trọn vẹn nó rất rõ cái điều này thì đối với tôi là tôi kiểm chứng rồi và đối với một gia đình mà ở nếu ai biết cái youtube của tôi ấy mà tôi nói chuyện với một sư bà thì sư bà ấy kể lại là có một gia đình người đức cả gia đình bốn người khi bị covid nhá khi bị covid và tầm này năm ngoái này khi bị covid và gia đình đó đã không đến viện giống như tình trạng ở một số ờ, nơi chúng ta đang ở Sài Gòn đó ở thành phố Hồ Chí Minh đó nghĩa là bệnh viện chật trội quá họ không đến họ xin bác sĩ chữa tại nhà thì họ dùng một phương pháp này nhưng họ không biết xây kỹ ở xương sống như tôi tôi tôi nói đâu mà họ cứ nhè chỗ nào xương các khớp xương đó chỗ nào đau nhức là sấy sấy kỹ cả ngày cứ suốt ngày người này sấy cho người kia và xong thì không có tinh dầu như tôi chế mà lại dùng tinh dầu nghĩa là các loại các loại lá rồi uh, như xả rồi uh, các loại lá mà lá thơm đấy <coughs> lá có tinh dầu nó <coughs> và trong hai ngày cả bốn người trong gia đình đều khỏi sạch đều hết bệnh thì đấy là chia sẻ của của sư bà tôi chưa kiểm chứng còn đối với tôi là tôi thực tế với người nhà tôi với bạn tôi từ cúm a 5 n 1 cho đến bị cảm nghẽn thở nghẽn được thở tôi xử lý rồi thì tôi mới chứng thực là những cái điều tôi đã làm còn đó là gia đình nhà bên Đức người Việt bên Đức kể cho với sư bạn đó ở ờ, chùa Vô Ưu các bạn nhé và sư bà đó là trụ trì chùa Vô Ưu các bạn nghe cái YouTube của tôi và hôm uh, sư bà có uh, cho tôi chia sẻ ở tại chùa đó cho cộng đồng của của, của chùa đó thì đấy là những cái mà tôi đã kiểm chứng đó và kể cả thằng cu nhà tôi cũng vậy sốt đùng đùng mũi chảy ròng ròng tôi sấy xong cái nó còn tụt phát trên tay chỉ có 25 phút thôi chạy một mạch ra sân chơi đó năm ngoái cũng bằng tầm này ở ở trong Gia Lai nên đây là một cái phương pháp nó cực kỳ đơn giản nhưng tại sao nó hữu ích như vậy thực tế thực tế là kháng thể của chúng ta sẽ được tạo ra từ từ hạch bạch huyết nhưng hạch bạch huyết thì đều do tất cả hệ thống thần kinh chỉ đạo từ tủy sống các bạn nha vì sao nếu như ở cộng đồng GNH các bạn biết đến bác Đắc Đắc Đắc nói là về cái môn tác động cuộc sống thì tại sao cái môn đó người ta khẳng định mọi bệnh đều từ cột sống mà ra nếu muốn chữa thì cũng chữa cột sống mà chữa ra tuy nhiên họ biết cái điều đó biết điều đó bởi vì sự tắc nghẽn ở cuộc sống nó không giải quyết thì không có hệ chỉ đạo từ thần kinh trung ương xuống thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì đó nhưng mà ở bên đó bên là thầy đó sư tổ bên đó đã phát hiện ra điều này và đưa ra đây là môn của người Việt Nam của môn của người Việt Nam đó sáng lập ra và tìm ra được giải pháp này tuy nhiên có một điều là tôi phát hiện ra là khi làm nóng thì sống như vậy kể cả bệnh máu trắng các bạn hãy thử xem có thể được giải quyết rất nhanh bởi vì tôi chia sẻ rất nhiều người phản ánh đã thay đổi kèm theo uống một chút thuốc lá cây gì đó nhá tôi sẽ chia sẻ về bài đó về bệnh máu trắng và như tôi đã chia sẻ trên youtube rồi tôi đã còn dặn là nếu khỏi bệnh các bạn hãy chia sẻ cho 10 người chứ đừng hỏi là tôi bài thuốc đấy làm gì nó rất đơn giản và chúng ta phải hiểu tủy sống của chúng ta nó sản sinh ra từ hồng cầu hay bạch cầu đều do nó nên chúng ta cứ kích thích vào tủy sống nó sẽ giải quyết được và chính vì vậy khi chúng ta làm nóng tủy sống lên thì thần kinh của chúng ta sẽ chỉ đạo và kể cả là hồng huyết cầu nó sẽ được sản sinh ra ồ ạt ở đây đó và nhiều nhiều trường hợp vi khuẩn virus đặc biệt là như cúm A hay là cúm thông thường tôi đã từng xử lý nó chỉ đúng một kèm theo những với trường hợp mà virus đã xâm nhập đường phổi đường hô hấp thì các bạn hãy làm như sau nếu đã xâm nhập thì các bạn hãy dùng tinh dầu mà xông bởi vì tinh dầu là thằng các loại virus sợ nhất dễ không chế nhất chính là tinh dầu thì xông tinh dầu và đường hô hấp thì các bạn như tôi vừa, vừa lấy ví dụ đó là đứa cháu tôi đó cứ sâm tinh dầu đó thì nếu các bạn có điều kiện thì xin mua cái loại tinh dầu tràm trà các bạn nhé tinh dầu tràm trà các bạn pha chế nó chiếm khoảng từ 50 đến 60 phần trăm còn lại các bạn chia ờ, ra khoảng độ 15 ờ, phần trăm tinh dầu xả tinh dầu hương nhu tinh dầu bạc hà đó ba cái loại đó kết hợp với tinh dầu tràm trà nhiều nhất thì các bạn các bạn có thể pha chế và các bạn các bạn sử dụng một một liệu trình như vậy một lọ như vậy các bạn có thể sử dụng cho cả nhà đó nếu mà mùa cái uh, mùa cúm thông thường cũng sắp đến rồi đối với người bắc là sắp có rồi trong vào khoảng tháng rưỡi hai tháng nữa là có thể bắt đầu cúm rồi cúm thông thường rồi chưa nói là dịch covid đang hoành hành còn uh, dịch covid thì tôi mong là nếu như ai đã ứng dụng thì hãy chia sẻ bởi vì đây là một cái mà cần được kiểm chứng rõ ràng nhất mới dám nói là có thể hỗ trợ được covid đó, để đẩy lùi covid được còn hiện nay tôi chỉ nói là hỗ trợ đặc biệt là các loại virus khác là đã xử lý đã kiểm chứng rất đơn giản nếu với covid thì các bạn hãy ứng dụng thử và đạt hiệu quả nó giống như bởi vì tôi nghĩ rằng nó virus này nó chỉ nặng nề hơn các loại loại virus cúm AH5 đến 5 đến 3 lần đó và nghẽn đường thở cũng như bạn tôi nghẽn đường thở có thể không thở nổi như vậy nên các bạn phải biết phải biết được cái điều đó chúng bạn ứng dụng vào đi và nếu thấy hiệu quả các bạn chia sẻ đối với những trường hợp mà chúng ta đi tiêm phòng thì chúng ta cần làm gì trước khi đi tiêm phòng trước khi đi tiêm phòng thì thứ nhất chúng ta tiêm phòng về cái trường hợp mà tiêm phòng xảy ra phản ứng ở tại chỗ do sốc phản vệ thì 100% bác sĩ ở đó xử lý. Bởi vì sốc phản vệ là có thể chỉ trong vòng vài phút có thể rút mũi kim ra là bị rồi. Hoặc là vài chục phút là bị rồi. Đó. Thường thường khi đi tiêm phòng thì bác sĩ luôn yêu cầu phải ở đó 30 phút xem phản ứng đó có xảy ra hay không. Đó có thì người ta sẽ xử lý theo các phác đồ ở bên trong bệnh viện đó, đó xử lý ngay tại chỗ chứ không thể đi đâu ờ, tiền thôi là xử lý được cho chúng ta rồi vì vậy về sốc phản vệ thì các bạn buộc phải là do bên bác sĩ xử lý tại chỗ tuy nhiên nếu chúng ta về nhà rồi thì như thế nào đó thì các bạn nếu như các bạn nghe về các cái thông tin mà sau khi tiêm có những trường hợp đột tử đấy thì đó là sốc phản phản vệ thì người ta phải xử lý tại chỗ trường hợp này hiếm bởi vì đã tại chỗ chúng ta xử lý là được nhưng vô tình về nhà mà sau một vài tuần bị thì có những trường hợp có trường hợp đột tử thực tế những trường hợp đó đều bị do đông máu và thằng covid tấn công vào cơ thể chúng ta cũng làm đông máu và nghẽn đường thở thì có một cái bài nó rất đơn giản đó là bài trà ớt cái bài trà ớt này thì tôi cũng lại được kiểm chứng như là có một anh bạn mẹ bị ung thư đại tràng nó ra nhà tôi nhờ tôi giúp đỡ thì vô tình bố bạn cái gì cũng là bố vợ mẹ nó là mẹ vợ anh rất tốt rất tốt tính người hà đấy anh đưa mẹ vợ ra xong rồi bố vợ ở nhà ấy là đi xe lại ngã đập đầu xuống đường và tụ máu não sau khi bác sĩ cấp cứu xong đó chảy máu tai mà các bạn cấp cứu xong mấy ngày sau ông ấy tỉnh nhưng bắt đầu kể chuyện vu vơ không biết đâu vào đâu nữa thì lúc này bác sĩ mới uh, à, bên bệnh viện người ta mới đưa đi chụp chụp các lớp và người ta phát hiện ra là tụ máu não và lúc này người ta bảo một là phải lên kế hoạch mổ nếu không là sẽ chắc sẽ phải chết mà mổ thì cũng có thể xảy ra chuyện mổ sọ đâu cũng có thể xảy ra tai nạn đó trên giường bệnh trên giường mổ hai là mổ xong cũng có thể vẫn nó làm nhảm như vậy đó hoặc là cũng có thể hết cái đó may gần khụt anh ấy bảo tôi cũng có, nhiều cái chia sẻ hay hay tài bạc tâm ra anh ấy nói là điện ra tôi và anh có phương pháp gì không đó thì tôi mới bảo cái đó chắc đơn giản tôi gửi cho một lọ cái lọ tinh dầu mà tôi gọi là tinh dầu siêu kháng sinh tự nhiên đó mà tôi chia sẻ trong nhóm tôi đó ở trong uh, lớp uh, chữa lành ba gốc của tôi đều có kiến thức này hết là học viên của tôi đều nắm được kiến thức này và các bạn ấy đều có uh, cái phương pháp về về về pha về về uh, làm cái uh, tinh dầu siêu kháng sinh đó. thì tôi mới uh, bảo anh ấy là cho địa chỉ tôi gửi ngay cho thì hai ngày sau thì lọ tinh dầu đó tới nơi anh ấy à, tôi dặn là một ngày cho anh cho bố anh ấy uống khoảng độ 10 à, 15 giọt chỉ là bốn lần nhưng mà hình như anh cho uống khá đều nhưng mà hình như liều cao hơn chỉ trong vòng hết cái lọ tinh dầu đó trong vòng 4 ngày thì anh ấy điện ra bảo ừ, bố anh ấy hết nói làm nhảm đó và đi chụp thì không thấy máu tụ nữa ngâm với tinh dầu đấy thì lâu thế nhưng các bạn có thể dùng phương pháp trước khi đi tiêm để tránh máu tụ ở não ở bất cứ đâu trên cơ thể thì các bạn hãy dùng cho tôi hai quả ớt càng cay càng tốt các bạn nhá càng cay càng tốt các bạn rót nước sôi vào pha ngâm nó gọi là trà ớt ai ăn được cay đặc biệt người miền Nam đó người Nam chúng ta ăn cay rất tốt thì chúng ta có cay như vậy uống với pha với một thìa đường đỏ hoặc đường vàng cánh rán không được uống đường trắng nữa nhá hoặc đường ờ, đường phèn các bạn pha đó pha đường ớt với nước thật nóng và các bạn uống nóng ấm nha đừng nóng bỏng lại lại bỏng hết lưỡi có mấy bạn mà mà chia sẻ là uống nước nóng uh, tiêu diệt covid ấy, thì các bạn ấy bị covid thật các bạn uống nước nóng với chanh với gừng đó, đó. cũng thấy uh, chia sẻ là cả gia đình bị đều uh, đều đều uh, giải quyết được tôi tôi chưa biết bài đọc nhưng uống với đường ớt thì máu đông sẽ sẽ tăng và chúng ta uống trước khi đi tiêm thì điều này nó thứ nhất là nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe hãy pha một cốc thật đầy cốc này thật đầy cốc lớn vậy nóng ấm với hạt quả ớt tiểu đường nó to uống sau đó đi tiêm các bạn sẽ không sợ bị đông máu đó và sau khi tiêm về lại làm một hai cốc đây nữa các bạn nhá là một hai cốc lên nữa cứ cách vài tiếng và ngày hôm sau cũng vậy hai ngày hôm sau cũng vậy và hai ngày hôm sau thì các bạn có thể những cơn sốt nó hình thành các bạn nhé điều đó là đương nhiên đó vì vì có sốt là cơ thể chúng ta phản ứng và mới sản sinh ra được kháng thể và lúc này có thể sau hai ngày thì các bạn bắt đầu sấy thì là tốt nhất nghĩa là nếu như các bạn sấy sớm quá thì cái cái cái ờ, cái, cái ờ, uh, virus uh, vi khuẩn giả của chúng ta đó chính là vaccine đó và chúng ta lại tiêu diệt ngay ấy, thì nó nhanh quá chưa kịp sản sinh ra nên chúng ta để cho cơ thể chúng ta nhận ra nhận dạng ra đó là đó là loại virus gì thì cơ thể chúng ta bắt đầu sản sinh ra loại kháng thể đó thì chúng ta kích thích vào vào trong tủy sống của chúng ta bằng máy xây tóc lúc này cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra được lượng kháng thể có thể gấp hàng chục lần các bạn nhé gấp hàng chục lần với một cái lượng đáng ra nó chỉ sản sinh ra tương ứng với cái lượng vaccine đưa vào mà thôi với một cơ thể trạng thái đó mà thôi nghĩa là lượng vaccine đưa vào nhưng với một cơ thể nào để sản sinh ra lượng bao nhiêu nó phải tùy thuộc vào cái trạng thái cơ thể cái trạng thái ở đây là cái gì ạ là cái nguồn mà sản sinh đó nó phụ thuộc vào chính cái, cái, cái, cái cơ thể đó khỏe hay là yếu khỏe hay là yếu thì nó phụ thuộc vào chính là cơ thể đó có nhiễm độc hay không vì sao những người có bệnh lý nền rồi nặng nề rồi tiêm vào chưa chắc đã có giá trị gì bởi vì bản chất họ không có gì ạ họ sức đề kháng đã không có đó cơ thể không tạo ra được sức đề kháng bởi vì sao ạ cơ thể họ đã nhiễm độc axit làm thế nào để biết được thì các bạn hãy cứ tham gia các cái, cái, cái buổi chia sẻ của tôi hàng ngày các bạn mới nhận ra con người tại sao lại già nua sớm hơn người khác rồi mà ăn nhậu nhiều thì bệnh tật về già nóng bồi bổ nhiều ăn nhiều đạm động vật thì sức đề kháng kém nếu mà bạn nào gõ vào đại dịch Covid-19 và kháng thể tự nhiên trên YouTube câu đó chỉ có một mình tôi có thôi bởi vì không trùng lặp thì thấy một cái à, video hướng dẫn bằng máy siêu tóc của tôi nói về đại dịch đó thì chính vì gia đình người Đức mới biết được phương pháp này họ mới ứng dụng thì cái đó tôi đã nói là tại sao mà khi Covid tràn sang châu Âu châu Mỹ thì bên đó sẽ bị nặng nề hơn rất nhiều đó là bởi vì cơ thể bên đó người đó hoặc ở thành phố chúng ta là cơ thể nhiễm độc tố axit nhiều hơn người nhà quê hay miền núi bạn đang nên các bạn cứ vào trong cái buổi zoom hoặc các bạn muốn biết và sử dụng ứng dụng được các cái giải pháp của tôi đi tận cùng thì các bạn tham gia các cái các cái khóa chữa lành từ ba gốc ba gốc ở đây là thân thân thì do ăn uống mất cân bằng ăn uống sai ăn uống nhanh rồi ăn uống thiếu dưỡng chất nó dùng rất nhiều về thân đó về khí thở không đến nơi không đúng rồi à, khí chúng ta ô nhiễm đó đấy là thân còn tâm thì tâm ý thức như thế nào tâm tiềm thức ra sao tại sao câu chuyện mà tôi cáu giận trong quá khứ đến bây giờ bệnh nó lại phát vào thời điểm này đó tâm tiềm thức là gì thì các bạn mới biết được thì tâm tiềm thức thì làm thế nào làm thế nào có thể đi về sâu trong tiềm thức để xóa đó rồi nghiệp thì thế nào gọi là nghiệp ba gốc ở đây thì các bạn mới hiểu về về về về cái gốc bệnh nó sâu xa trong cái khóa chữa lành ba gốc nếu bạn nào <clears throat> mà muốn à, thực ra trong thời điểm này nó cũng khó nếu các bạn muốn tham gia các khóa chữa lành ba gốc trong thời điểm này cũng cực khó luôn bởi vì rất khó giao hàng cho các bạn Đấy, do tài liệu các bạn để các bạn thanh lọc các bạn chữa lành nên là ờ, tốt nhất là các bạn cứ tham gia các cái buổi zoom có đến cho đến một thời điểm nào đó có thể 15 20 ngày nữa mà giao hàng thông thoáng thì có thể mới tiến hành được dễ dàng hơn còn thời điểm này là một thời điểm cực khó đó thì trong cái khóa chữa lành ba gốc đó các bạn sẽ biết được biết được những cái giải pháp tận cùng tận cùng và đặc biệt nếu như ai muốn hiểu về tại sao phải làm phải chữa đi vào gốc như vậy thì các bạn hãy gõ lên mạng là kiềm hóa nghĩa là kiềm hóa hay là chết có những cái bài có những bài viết như vậy nghĩa là cơ thể chúng ta chỉ có một bước thôi bước đó là bên này axit bên này là kiềm các bạn nhảy vào bên axit là các bạn đã đã bị bệnh tật nó định đoạt cho số phận bạn nhưng bên này là kiểm thì các bạn bước sang một cái đường đó là cơ thể khỏe mạnh thì làm thế nào biết được thì cơ thể kiềm là một cái cơ thể hầu hết chiếm đến 95 97 phần trăm là ở cái lứa tuổi phát triển thì cơ thể đó là cái tuổi mà tầm 5 7 tuổi cho đến 20 25 đó, là cơ thể phát triển thì ở tuổi đó có độ pH là bao nhiêu thì chúng ta cứ bám vào đó còn cái cơ thể càng già càng hôi đó hôi chúng ta cứ nghĩ là tuổi hôi tuổi già không phải đâu hôi là đúng là tuổi già thật nhưng mà càng già càng nhiều độc tố nằm ở trong này nên chúng ta phải chuyển hóa được cái cơ thể già đó độc tố đó hết độc tố thì cơ thể già nhưng không hôi mới là cơ thể không bệnh tật đó già không thôi các bạn biết điều nhà người ờ, những người mà những, thành viên tập yoga họ luyện tốt họ ăn thực dưỡng hay là ăn chuẩn và cơ thể của họ mà luyện tập tốt và luôn luôn không có độc tố trong cơ thể thì cơ thể của họ 65 70 tuổi vẫn còn thơm trong khi đó mấy ông nhậu ấy 35 40 tuổi đứng cạnh ngôi dình đó thì đấy là một cơ thể gì ạ nhiều độc tố chứ đừng có tụ đổi đổi tuổi tác nên chúng ta phải hiểu bản chất bệnh nó đến từ đâu tại sao nền y học hiện đại chưa chữa dứt điểm được những căn bệnh nani đặc biệt tự tại sao bài thuốc lá thuốc nam nhiều bài rất hay chữa người khỏi người không tại sao có nhiều trường hợp ăn thực dưỡng tiết thực nhịn ăn rồi đi chùa hay tập pháp luân công cũng có nhiều người khỏi bệnh rồi tại sao mà thôi miên thì khỏi bệnh rất nhanh nhưng tỷ lệ khỏi chẳng được là bao đó rồi tại sao mà điện lực cấm làm nhà gần chặn biến thế cao áp đó năng lượng sóng từ trường là gì dưới lòng đất chúng ta có bao nhiêu loại sóng đó tại sao những ngôi nhà mà tôi đo năng lượng cho mà cứ một hai ngàn bao bít đọc lên đó thì đều khai ra là nhà em đang bệnh tật đó ngủ không ra ờ, đâu và đâu cả rất không bao giờ sâu rồi làm ăn đều thất bát cái năng lượng đó là gì tại sao mà mà những cái người đó những gia đình đó thì cuộc sống đã vất vả thì lại hay bệnh tật nó chỉ nằm ở cái năng lượng của nhà đất nên để trả lời một câu hỏi rất đơn giản làm sao để kiềm hóa cho cơ thể để cơ thể khỏe mạnh là một câu hỏi rất dễ trả lời không ai làm được trừ một người duy nhất đó là chính họ trừ những năng lượng xấu ở ngoài đưa vào các bạn còn lại chính họ bởi vì chính tôi ăn cho tôi tôi thở cho tôi thói quen của tôi tạo ra cơ thể tôi thì làm gì có bác sĩ nào chữa cho bạn được làm gì có bác sĩ nào chữa cho tôi được nếu gặp khối u bác sĩ sẽ loại bỏ khối u loại bỏ tế bào nếu tế bào đó là ung thư bằng xạ trị hay chuyển hóa chất nhưng môi trường của những bệnh nan y đó là môi trường độc tố axit mà môi trường độc tố axit này do tôi tự tạo ra ăn uống hít thở suy nghĩ tạo ra axit đó bác sĩ có suy nghĩ hộ tôi đâu bác sĩ có ăn hộ tôi đâu bác sĩ có thở hộ tôi đâu đó nên là những những cái uh, thói quen của chúng ta tạo ra độc tố axit trong cơ thể chúng ta và tạo ra bệnh tật đó nhưng rất nhiều người Việt Nam tôi biết là luôn đổi lỗi đi chữa bệnh bảo ồ cái thuốc ông kia chẳng ra gì tôi uống chẳng khỏi chẳng đỡ không mọi bệnh tật nó đều có một cái môi trường từ độc tố đó từ axit đó mà bạn tạo ra chứ không không ai khác chỉ có cái thuốc đó nó có hỗ trợ cho được phần nào các bạn mà thôi bạn suy nghĩ tạo ra độc tố axit khủng khiếp các bạn nhé nếu như một cơ thể yếu chức năng có thể hàng tháng hàng năm mới gây ra độc tố axit cơ thể nhưng chỉ cần 3 tiếng đồng hồ suy nghĩ xấu là axit đã hình thành bằng cả một năm các chức năng kiệt xấu các bạn nó nhanh vậy đó nên là cái tâm của chúng ta quan trọng rất nhiều nên nhiều người ấy, thương cha thương mẹ cứ mua thức ăn ngon cho cha mẹ nhưng tôi hỏi thức ăn ngon bổ dưỡng có làm họ sống khỏe sống dai được không không một trăm phần trăm không một trăm phần trăm nhưng nếu như các bạn làm cho họ vui vẻ sống bình an thì có thể làm cho họ khỏe thực sự luôn và sống khỏe luôn đó đấy mới là yêu thương nghĩa là cái tâm quan trọng hơn rất nhiều cái tình đó chúng ta đừng có nghĩ rằng là ăn uống nhiều chất bổ là tốt đâu ăn uống nhiều chất bổ thực tế nếu như cơ thể cần thì nó cần nó tốt nhưng vô tình chỉ cần dư thừa một chút là nguy hiểm lúc đó các chức năng của hệ bài tiết buộc phải lên gân lên cốt để đào thải ra khỏi cơ thể và làm nhiều quá thì chúng bắt đầu suy đó suy thì độc tố mới tích tụ lại nên là lý do vì sao chúng ta càng về già càng lắm bệnh nằm chỗ này nên là cứ ngoài tuổi phát triển thì cứ ăn ba bữa thì bỏ đi một bữa ăn hai thôi đó là tốt nhất bởi vì cơ thể chúng ta không cần khi nào các bạn mà tham gia các cái khóa học mà mà nhịn ăn các bạn mới thấy là ồ cơ thể đâu có cần thiết ăn thứ đó ăn thứ đời thường mức độ nhiều như vậy chúng ta toàn ăn dư thừa mà dư thừa thì nó có hại cái gì một bộ máy mà làm việc nhiều thì nó như nào mà bộ máy mà làm việc nhàn hạ thì nó như nào đó lúc đấy các bạn sẽ hiểu ra độc tố axit gây bệnh tật như thế nào đó là những cái kiến thức mà tôi tạm thời chia sẻ cho các bạn hôm nay có thể một số bạn nghe lại nhưng mà tôi nghĩ nghe lại rất tốt bởi vì có bạn đã nghe rồi nhưng thực hành còn sai và trong vòng ngày mai ngày mốt mà chúng ta có những ai thực hành tốt và gặp được covid nha mà thực hành được chúng ta nên chia sẻ bởi vì nếu như năm người thôi năm người các bạn mà gặp hoặc à, giúp đỡ ai đó bị covid đang à, tại nhà xử lý theo phương pháp này đó mà ở những nơi mà chúng ta đang có thể gặp những à, vùng mà mà mà như ở Sài Gòn có một số nơi là không thể đến bệnh viện được thì đến bệnh viện tôi nghĩ bác sĩ vẫn có thể cho hỗ trợ bằng máy xích tóc thì nó đơn giản thì chúng ta kết hợp nếu tốt các bạn hãy chia sẻ lại bởi vì từ cái động tác này động tác chia sẻ này thì chúng ta có thể nhân bản và có thể trở thành một cái giải pháp hỗ trợ trong điều trị điều trị nếu các bạn thực hành tốt và có kết quả các bạn chia sẻ mà hỗ trợ điều trị cho cho cho được cái giải pháp mà các cái giải pháp giải pháp về loại bỏ covid trong thời này trong thời điểm này nữa thì nó cực kỳ giá trị cho đất nước chúng ta nên vì vậy với tôi thì tôi đang chia sẻ là các bạn hãy ứng dụng thử đi tôi chỉ ứng dụng cho những cái trường hợp đó đã thấy kết quả và tôi cũng đã nhận được những kết quả phản hồi và tôi đang hiện nay đang chờ những kết quả phản hồi mà những cái kiến thức tôi đã chia sẻ nếu được các bạn thấy tốt các bạn hãy chia sẻ bởi vì đây là cái phương pháp có thể giúp đất nước chúng ta uh, quay đầu 180 độ trong tình trạng đang vất vả hiện nay à, chúng ta sẽ cảm thấy rất dễ dàng và thoải mái mỗi nhà mua một cái máy xấy tóc thì, uh, ờ, các loại tinh dầu thì nó rất đơn giản đó là cái kiến thức mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ bởi vì ngày nào hầu như ngày thứ hai hôm nay thứ hai tư sáu chủ nhật như là một tuần bốn buổi ta dùng thì ở đây có có hai buổi thì trọng tâm sẽ vào ờ, vào về vấn đề sức khỏe về kiềm axit đấy nghĩa là cái gốc của mọi gốc bệnh nói thẳng ra là gốc của mọi gốc bệnh và một cái kiến thức nữa là cái kiến thức là năng lượng đó xung quanh ta vì vậy các bạn hãy theo dõi và tại sao mà, mà ờ, chữa bệnh mãi không khỏi nó nằm ở cái gốc nào gốc năng lượng hay là gốc từ bản thân chúng ta đó hầu hết là gốc bản thân chúng ta là đều do chúng ta gây nên còn gốc năng lượng thì nó lại là yếu tố bên ngoài đó vì sao lại tôi phải đưa cái đó vào thì các bạn mới nhận ra nhận ra những cái yếu tố mà năng lượng xấu đưa ra thì các bạn nghe thì hơi trừu tượng nhưng ai biết đến Ho'oponopono à, hoặc là bí mật của nước thì các bạn mới biết được nó rất rõ ràng đó các nhà khoa học đã từng chứng minh có lẽ hôm nay sẽ rất nhiều câu hỏi tôi sẽ trả lời về vào phần trả lời ngày hôm nay xin mời bạn à, Hồng hoặc bạn Hiếu bạn Hồng nếu bạn Hồng rảnh bạn Hồng hãy à, đặt câu hỏi à, mở câu hỏi cho các bạn bạn Hiếu mở cho các cái phần các cánh tay mà có nhu cầu cần hỏi đáp vấn đề gì đó xin mời Dạ vâng ạ. Bây giờ mình ưu tiên các câu hỏi trực tiếp ạ. Có anh chị nào muốn hỏi thầy thì vui lòng giơ tay lên ạ. Em sẽ gọi lần lượt ạ. Em xin mời anh Đặng Gia Bảo ạ. Anh có thể mở mic được không ạ? Em xin mời anh Đặng Gia Bảo ạ. anh không có ở đây ạ thì em ưu tiên anh ờ, lê tuấn ạ anh mở cam mở mic lên ạ anh hỏi thầy ạ em xin mời anh Lê tuấn ạ anh mở mic ạ mở mic lên đi